Hello, chào mừng anh em quay trở lại với kênh ờ, Cao Tiến soi kèo. Sau ít ngày nghỉ Tết thì ờ, hôm nay mình sẽ tiếp tục lên video nhận định cho anh em trận đấu tại giải ờ, Bundesliga giữa Men và Dortmund diễn ra vào lúc 0 giờ 30 phi hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai. Thì sau khi trận đấu này kết thúc cũng tại giải đấu Bundesliga sẽ có 4 cặp đấu khác được diễn ra cùng giờ vào lúc 2 giờ 30 như là Bayer Leverkusen với Bochum và Otbert với Mönchengladbach cũng như Freiburg và Frankfurt và Berman và Union Berlin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 Man đang đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 20 điểm có được sau 16 vòng đấu à, và đang có phong độ khá tệ khi chỉ thắng được 1, hòa 2 và thua 3 trong 6 trận gần đây tại Bundesliga. Mới nhất là trận hòa 1-1 trước ờ, Stuttgart trên ờ, sân, sân khách. À, đội bóng này đã nới rộng ờ, chuỗi trận không thắng lên con số 5 Thành tích này của Man khiến họ tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Bundesliga với 5 ờ, điểm nhiều hơn nhóm ờ, cầm đèn đỏ. Còn đối với Dortmund, đội khách ờ, phải đón nhận hai thất bại liên tiếp trước Wolfsburg và Mönchengladbach trước đợt nghỉ World Cup. Nhưng Dortmund đã tìm lại được niềm vui chiến thắng với trận đấu đầu tiên sau giai đoạn nghỉ hơn một tháng vừa qua. Đó là chiến thắng trước Wolfsburg bằng một màn ngược đổi vô cùng tính trên sân nhà và khép lại với tỷ số là 4-3. Thắng lợi này đã giúp cho đồng quân của Edin Terzic uh, tăng thêm cơ hội giành uh, chiếc vé dự cúp C1 mùa sau. Hiện tại thì uh, Dortmund chỉ còn kém uh, top 4 uh, võng vẹn 2 điểm và chỉ kém đội đầu bảng Bayern với 8 ờ, điểm và chơi ít hơn một trận vẫn còn nhiều ờ, bước ngoặt có thể xảy ra trong 17 vòng đấu còn lại Dortmund gây ấn tượng với ờ, thành tích sân nhà trong vài tháng gần đây với chuỗi trận bất bại trên sân nhà của họ đã được nói dài lên con số 9 vào cuối tuần vừa qua. Tuy nhiên vấn đề khiến Dortmund có thứ hạng không tốt chính là phong độ sân khách. Thầy trò của Edin Terzic chỉ thắng 3 trong 10 trận sân khách gần nhất trên mọi đấu trường nhưng uh, chắc chắn là Dortmund sẽ tự tin có chiến thắng trong chiến uh, làm khách trước Man vào phiên nay vì ở 5 chiến làm khách uh, gần đây nhất Dortmund đã toàn thắng và ghi được đến 12 bàn à, và một ít uh, thông số đối đầu của hai đội như Dortmund đã thắng 3 hòa 1 trong 4 trận đối đầu gần nhất và trong 4 trận đấu này Man đều uh, không thể giữ sạch lưới trước Dortmund À, và cặp đấu này diễn ra thường à, rất ít à, kết quả phạt góc điển hình như 7 trên 7 trận đối đầu nhau gần đây giữa hai đội chỉ xuất hiện tối đa là 8 quả góc trên một trận đến với đội hình ra sân dự kiến của cặp đấu này à, men ra sân với sơ đồ là 3412 và đội bóng này có đến 6 cầu thủ chấn thương còn Dortmund ra sân với sơ đồ là 4231 và đồng quân của huấn luyện viên uh, Terzic sẽ thiếu vắng một số ít cầu thủ chưa bình phục chấn thương trong đó có tiền vệ Jude Bellingham bị cấm thi đấu do phải nhận đủ uh, 5 thẻ vàng ở các trận đấu trước nhưng với những tổn thất trên thì à, đội khách sẽ có được sự phục vụ của Marco McElroy. Cầu thủ này đã bình phục chấn thương và có thể à, ra sân thi đấu vào điểm này. Đến với tỷ lệ kèo trận đấu này, đội khách à, Dortmund chấp đội chủ nhà 0.25 và mức tài xỉu cả trận là 2.75. Hiện tại đội chủ nhà Men đang có phong độ không tốt và đặc biệt là kỹ gơ khi phải tiếp đón Dortmund trên sân nhà. Lực lượng của man ở trận đấu này à, cũng thiếu vắng nhiều cầu thủ quan trọng, chính vì vậy mà nguy cơ man để thua trước Dortmund cũng trở nên à, cao hơn. Còn à, đội khách Dortmund đang chơi tấn công rất là hiệu quả nhưng phòng ngự lại không được tốt cho lắm. Điển hình như trận gần nhất của đội bóng này, tuy đã giành chiến thắng nhưng phải vào lưới nhặt bóng đến 3 lần. À, với những thống kê vừa rồi thì anh em nên vào đội khách Dortmund chấp 0.25